Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay đến giờ mình chia sẻ với quý vị và các bạn rồi Hôm nay mình sẽ hát một bài Nó là một ca khúc ừ, Xin làm người xa lạ Kính mời quý vị cùng lắng nghe nhé Còn gì đâu em than ngày vui qua mất rồi Còn gì đâu em Thôi còn đâu còn buồn ta đi còn dài lê hay đời nhiều đam mê xuôi bước chân quên về nên nỡ quên câu thề từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu thôi về đôi ta em coi như xa lạ bởi nhầm yêu đương ta bỏ ta chán trường còn gì đâu em nhắc nhở chi cho tim buồn còn gì đâu em xa cách nhau xa rồi ôi nghe quên trong đời còn có yêu sinh hài làm như quên nhớ quên câu thề từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu thôi về đi em về đi em chẳng còn gì nữa rồi đời đã cho ta cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ bởi nhầm yêu đương ta bỏ ta chán trường còn gì đâu em nhắc nhở chi cho tim buồn còn gì đâu em thôi còn đứa yêu trên trong đời còn có yêu sinh hời làm người là nghe xa cách nhau xa rồi thôi nếu quên trong đời còn có yêu xin hãy làm người là nghe xin cảm ơn nguyện nhiều thế này thì hãy à, đăng ký kênh quỳnh để chia sẻ với nhiều người cùng xem và sẽ có video mới mỗi ngày vào lúc 9 giờ tới nha các quý vị